và ở đó đã có ba bốn người bị tai nạn tử vong tại chỗ đó đều có tuổi đời rất trẻ và khoảng cách là gần nhau mà đoạn đường này là đường thẳng không có ngã rẽ có hàng rào ngăn cách mọi người trong làng con có đi xem bói và truyền tay nhau là ở đó có quỷ bắt người trẻ tuổi và đã thành cái dớp rồi con bạch sư phụ quỷ đó muốn bắt ai thì bắt có phải không ạ và muốn ở đó hết không bị tai nạn thì làm thế nào ạ à? con xin sư phụ uh, trả lời giúp cho con <laughs> bạn này ở khối hà nam gửi câu hỏi nha Thì, uh, thưa tất cả các con á, cái câu chuyện mà tai nạn giao thông á, trong những năm gần đây đã trở thành một cái vấn nạn của xã hội đến nỗi nhà nước phải lập ra hẳn một cái ủy ban an toàn giao thông quốc gia nha không? Đó. thế và có thể nói rằng cái nạn nhân chết giao thông rất là lớn người ta bảo ngang với chiến tranh chứ không phải chuyện thường nhất là ở việt nam chúng ta có luật giao thông rồi đấy nhưng mà dân việt nam chúng ta chấp hành luật giao thông rất là yếu kém đi rất là ẩu phóng nhanh vượt ẩu lạng lách người ta gọi là gì à, quạt chả tráng trứng ở trên đường đấy sư <laughs> phụ nghe đấy khiếp lắm nhiều hôm sư phụ ờ, đi đường mình thì ngồi trên xe ô tô nhưng mà thấy các thanh niên phóng xe sư phụ sợ lắm họ đánh võng trước mặt ô tô mình luôn họ trêu mình luôn á, họ không sợ chết hay sao mà sư phụ thì cứ lo ngay ngay, trời ơi khi mà đánh võng như thế nó chỉ trơn cái bánh một cái là ngã là ô tô nó cán vào thôi là chết chết rồi là khổ cha khổ mẹ khổ vợ khổ con anh em đều khổ bao nhiêu cái khổ nếu người thanh niên ấy có vợ có con rồi thì khổ lắm ấy các con ạ à con nó mất bố bơ vơ một gia đình nó hỏng rất là nhiều thứ cho nên cái tai nạn giao thông đang là vấn nạn xã hội cả xã hội cả nước phải vào cuộc và dân chúng ta thực hiện luật giao thông rất yếu kém ý thức giao thông tham gia giao thông rất yếu kém sư phụ thấy rất rõ như vậy và cưỡi lên trên cái xe máy đeo cái mũ bảo hiểm rồi nghĩ rằng có cái mũ bảo hiểm là không chết nữa nghe chữ bảo hiểm nghe nó hay lắm tưởng có cái mũ bảo hiểm là không có sợ gì hết nữa à, mũ bảo hiểm thì làm sao ô tô nó chèn thì cũng chết đấy chứ không tránh được à đó thế rồi nhiều khi uống rượu vẫn lái xe à rồi xe thì không an toàn phanh hỏng bây giờ nhiều bạn ấy còn tháo cả phanh ra có phải không đấy đua nhau tháo phanh luôn đấy, đấy. cà cái, cái, cái chân trống xuống đường để cho tóe lửa lên rồi bô cũng tháo ra để nẹt bô cho nó âm ĩ hết cả lên sợ ghê lắm rất là sợ đó thì sư phụ nhân cái câu hỏi của bạn này sư phụ chia sẻ một chút về cái cái nạn giao thông bây giờ đi đường cái người mà đi nghiêm túc thì rất là sợ chính người đi nghiêm túc lại rất sợ cái người không nghiêm túc mà mình bị tai nạn từ những cái người không nghiêm túc ấy đó à, họ làm cho mình mình cứ tránh họ cuối cùng mình bị tai nạn đấy chứ nguy hiểm thế thôi chứ đó nhớ thế thì ở đây đây bạn thì bạn hỏi là cái đoạn đường nhà bạn ấy thường xuyên xảy ra tai nạn đến bây giờ là ba bốn người chết mà toàn là tuổi trẻ thôi thế thì à, dân trong làng ở trong quê mới đi xem bói người ta bảo ở cái đoạn đường ấy có quỷ bắt người mà bắt tuổi trẻ vậy thì bạn hỏi là có quỷ thật không cái cung đường ấy có quỷ thật không và, và quỷ muốn bắt ai thì bắt ư thì sư phụ xin trả lời thế này cái tai nạn giao thông thì như vừa nãy sư phụ nói đấy nó có rất nhiều nhân duyên có những cái tai nạn thuộc về nghiệp quả nhé có những người do tiền nghiệp kiếp trước tạo những ác nghiệp ví dụ những cái nghiệp ác như thế này này đập đầu trâu đập đầu bò phải không đập đầu chó những cái nghiệp mà sát sinh một cách rất là dã man thì có thể cái nghiệp ấy kết thành cái quả báo trong kiếp này người này phải gặp cái tai nạn chết không toàn thây ví dụ thế phải gặp tai nạn cho nên ấy, tai nạn ấy có thể là tai nạn đi đường hoặc tai nạn là à, đá nó đè mình nát ra hoặc một cái tai nạn mình à, bị à, hổ nó vồ nó xé xác mình ra ví dụ thế đấy, nghĩa là người ta phải trả một cái quả là không toàn thây chết không toàn thây thế thì đấy là những cái người mà do nghiệp quả tiền kiếp khiến kiếp này họ phải gặp tai nạn đấy là cái loại thứ nhất mà khiến bị tai nạn loại thứ hai không phải do nghiệp quả của tiền kiếp mà do chính kiếp này buông thả uống rượu cho say mắt rồi nhìn gà hóa quốc mà vẫn phóng như bay rồi rồi không uống rượu thì lại đua nhau à, à, phóng rồi là lạng lách ừ, gọi là đua xe đấy bất cẩn không tôn lận giao thông đấy là cái nhân duyên trong kiếp này để gặp tai nạn cái người mà người ta bị nghiệp báo tiền kiếp bị tai nạn mình không nói còn cái người do chính kiếp này bất tuân luật giao thông và rồi không cẩn tắc khi đi đường mà sinh ra tai nạn thì đấy là do chính mình nghiệp kiếp này mình gây mình phải nhớ như thế các con ạ và cái này bây giờ rất là nhiều cái tình trạng này rất là nhiều bất cần đời thanh niên bất cần đời ngồi lên cái xe máy là quên hết cha mẹ quên hết gia đình vợ con luôn và là phóng thôi kinh khủng khiếp rồi còn đi một bánh ở giữa đường nữa đấy à, nhất là có cô bạn gái ngồi đằng sau mà cô kích cho một cái thì thôi là, là nhấc bánh lên chạy một bánh luôn sư đã thấy những cái hình ảnh ấy rồi đấy. báo người ta chụp được người ta đăng lên đấy. một cặp cô cậu này là đi giữa đường đông người mà cậu đi một bánh rồi dâng một bánh lên trên sợ thật đấy thế một cô bạn gái còn sau là thích thú vẫy tay cười à, đấy. thanh niên bây giờ như thế bị anh như là khích lên mà sĩ diện đó rất nhiều cái sau đó chết nữa cái chết đi thì không gọi là chết oan được chết đi không phải là chết oan chết đúng nhân duyên đấy đúng nghiệp quả đó, mình tạo ra đấy nha đấy thế rồi một cái nữa là do đúng là có ác quỷ có vong linh nó tác động mà tác động vào ai thường lại tác động vào chính những cái người mà bất cẩn này nhé những người bất cẩn này và Tất nhiên cũng có quỷ nó tác động vào những cái người có nghiệp bị chết tai nạn. Nhưng ác quỷ này nó tác động vào những cái người bất cẩn, những người uống rượu đấy, những người phóng bừa, phóng ẩu đấy. Là một, thứ hai là nó ngã quỷ này nó bắt những cái người có cái nghiệp phải chết tai nạn có đấy thế thì ở đây ấy, để sư phụ nói với bạn ấy là cái chuyện mà chết tai nạn nó có nhiều những nguyên nhân như thế đấy nghe không? có nguyên nhân là do nghiệp báo tiền kiếp khiến người này thể nào cũng phải bị tai nạn có những nguyên nhân là người cho kiếp này ẩu thả trong việc giao thông mà xảy ra tai nạn. Có những nguyên nhân là do ác quỷ, nó có duyên nợ với mình, nhớ, có duyên nợ với mình, nó bắt mình. Cái chuyện đấy là có, chứ không phải không có. Thế rồi à, về khoa học thì người ta phân tích có những cái cung đường, cung đường ấy nó có những cái từ trường nó rất là nặng khiến cho người giao thông đến cái cung đường ấy ảnh hưởng của cái từ trường đấy mà làm nhiễu cái sóng thần kinh và khiến cho người ấy lúc ấy không nhận định được cả người lái xe bên này người lái xe bên kia đều không nhận định được cho nên là loáng quáng là, là đâm vào nhau cái chuyện đấy có đây là về khoa học người ta phân tích có những cái cung đường cung đường ấy nó có những cái sóng từ trường của trái đất nó không tốt nó phát ra đấy, cho nên người ta thường ghi là cung đường này hay xảy ra tai nạn cái chuyện đấy là có vì đấy là cái địa trường của trái đất sư phụ biết trái đất nó có cái sức từ trường đó cho nên các con mà cầm cái, kim la bàn các con biết rồi tại sao kim la bàn bao giờ nó cũng xoay hướng bắc hướng nam phải không đấy là do nó xoay theo chiều cái đường sức của trái đất từ trường của trái đất ừ. tức là trái đất nó có từ trường và mỗi con người chúng ta cũng có cái trường của chúng ta trường điện của chúng ta khi mà đến cái chỗ cái sóng điện trường của cái cái cái cung đường ấy nó bất thường nó khiến chúng ta nó rối loạn lên trong này nó rối loạn nhịp tim rồi tần số của suy nghĩ nó cũng bị thay đổi khiến chúng ta không làm chủ được nữa và xảy ra tai nạn đấy nhá thế đấy là những cái yếu tố về mặt khoa học về địa trường của trái đất như vậy thì ở đây bạn này chủ yếu bạn muốn hỏi về cái chuyện là có quỷ ở chỗ đấy nó bắt người hay không thì sư phụ xin thưa rằng để biết là đấy có quỷ hay không à, thì phải cần những nhà tâm linh đến đó nha người ta mới biết có hay không chứ còn mình chưa thể biết được à, khẳng định được chỗ đấy là có quỷ hay không nhưng mà có thể là có quỷ thường là những cái người chết trước á, khi mà bị tai nạn chết ở đấy á, thì người ta hay cái tâm thức cái vong linh ấy, thường hay luẩn quẩn ở đó nếu mà không được làm lễ đầy đủ để mà siêu độ cho vong linh ấy đi thì cái vong linh ấy nó thường lẩn quẩn ở đó để nó tìm cái xác của nó đấy đấy là một cái do cái nghiệp của họ khiến cho họ cứ thường trú thường ở đấy và nó ở đấy thì đúng là nó cũng trở thành một cái cái quỷ và nó có thể tác động đến những người đi ở đó nhé cho nên nếu mà ở cái chỗ mà nhiều người chết nhiều tai nạn như thế thì nên lập một cái đàn mời các bậc chân tu bậc cao tăng đến để làm khóa lễ khai thị cầu siêu độ cho những vong linh ở cái cung đường ấy đi Phải không? thế thì hiện nay thì chưa biết cái cung đường ấy có ác quỷ vong linh hay không phải ta chưa biết thế thì nếu mà tốt thì ta vẫn cứ nên làm một cái lễ à, thỉnh chưa tăng về làm lễ để siêu độ cho các cái vong linh ở đấy nếu có phải thì nó vẫn tốt cho mình mình cứ phòng hết nghe không? Đấy, thế còn đấy nếu là cái cung đường nó hay xảy tai nạn do địa trường nó không tốt thì chúng ta phải có cái biển báo nhắc nhở cảnh báo cho người biết đấy, và, và cái điều cũng rất quan trọng nữa là nếu chúng ta mà tham gia giao thông với một cái ý thức thật cao. Với Phật tử chúng ta thì gọi là đi trên đường với tâm chính niệm thì ác quỷ đi chăng nữa cho đến từ trường xấu nó cũng khó tác động được vào chúng ta. Khi chúng ta có chính niệm tốt, à, tỉnh táo, chính niệm sáng suốt thì có thể nói là chúng ta đi nó an toàn nhé và chúng ta không có cái nghiệp báo bị chết tai nạn. Thế thì muốn như vậy thì chúng ta phải kết hợp tất cả, phải tu tập rồi phải chính niệm và thì những cái đó phối kết hợp lại thì có thể chúng ta đi đường là an toàn nhiều hơn đó thế đấy là sư phụ xin ờ, trả lời cho bạn này nhé là cái tốt nhất vì ta chưa biết rõ đấy có ác quỷ hay không thì ta cứ nói với nhân dân ở đó làm một cái đàn lễ ờ, rồi thỉnh chư tăng về để khai thị siêu độ cho nếu những vong linh có ở đấy cho họ thoát đi vào thì tăng loại trừ được một cái nguyên nhân khiến xảy ra tai nạn. Thế còn những cái nguyên nhân kia thì chúng ta ờ, sẽ có những cái biện pháp khác và có những cái biển báo của nhà nước. Đấy. Và đặc biệt nhất là ai tham gia giao thông thì nên giữ gìn thực hiện chính niệm, tỉnh giác. Thì cái đó là cái mà rất tốt cho chúng ta khi chúng ta tham gia phương tiện giao thông. Nó giúp chúng ta an toàn hơn rất nhiều. Thì đó là những cái điều mà à, Sư Phụ xin chia sẻ với bạn này nhé.